sử dụng máy tính cá nhân để các bạn hoàn thành bài tập sau khi hoàn thành bài tập các bạn phải gửi đóng gói sản phẩm gửi đến hệ thống LMS để tôi nhận xét và cho đi bệnh nhân các cháu không ăn máy tính tầm 4 nhưng mà có máy tính Muốn máy tính mấy trong cái vợ ơi Chỉ có cái ơ nhật à, đi mò đây đúng à nắng có vẻ buồn đâu nữa không giờ đâu đâu trâu cái được giờ thì ờ, mày chuẩn bị ra trường mày tỉnh cỏ á, có lên ờ, biển về nhà thì bà anh đưa tiền đi bạn đi mua lần lại chứ biết mà mua máy tính mới thì đắt máy tính cũ thì chứ tao sớm được lâu dễ chả tưởng chuyên chế chứ chuyên nợ đơn giản mà năm ngoại thì mình cũng cần một cái máy tính giống như câu á mình biết có một cái cửa hàng giá cũng ưu đài máy tính ở đó thì cùng chất lượng giá cả cực kỳ phải trắng. mà nếu như Nhật mà chưa có tên trả luôn một thể á thì họ sẽ tạo điều kiện cho mình là trả góp không phần trăm lãi suất à, hôm nay bạn rảnh không thật ra giờ mình đứng rảnh rồi thì hai đứa ta ta đi ta coi này ừ giờ như bạn rảnh ta đi luôn cho vui ừ. năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo tin học, Trung tâm tin học và công nghệ thắng lợi bước đầu lấn sân thị trường mua bán laptop nhập khẩu với phương châm uy tín tạo nên giá trị bền vững, hứa hẹn sẽ trở thành một địa chỉ mua sắm đáng tin cậy cho người dùng miền Bắc nói riêng và khắp cả nước nói chung. Thắng lợi Technology không dựa vào cái bóng trung tâm để phát triển mà muốn tự đi đến thành công bằng các chính sách ưu đãi hợp lý, chế độ bảo hành thỏa đáng, chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Đặc biệt, hỗ trợ khách hàng khi mua trả góp với lãi suất 0%. Và để làm được điều đó, Laptop Thắng Lợi đã quy tụ đội ngũ nhân viên thân thiện, lành nghề, luôn có mặt hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc mua sắm của khách hàng. Địa chỉ Trung tâm Tin học và Công nghệ Thắng Lợi, uy tín tạo nên giá trị bền vững. Số 1, đường Phạm Kinh Vĩ, thành phố Vinh, Nghệ An. Số điện thoại 0961 868 877.